À vâng, Lục Không Hoàng Hải xin được kính chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với video ngày hôm nay nhé. Vâng, và vẫn như thường lệ và lại là tôi, AD Hoàng Hải tới từ Lô Khung. Hoàng Hải xin được gửi tới tất cả anh chị em của YouTube bạn của chúng ta một lời chào, một lời chúc thân thương nhất nhé. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Và thì uh, hiện tại bây giờ cũng là 6 giờ 40 phút của buổi chiều buổi tối ngày 18 tháng 12 năm 2020 và Hoàng Hải cũng như lô khung Hoàng Hải sẽ quay trở lại đấy để tiếp tục cùng với anh em cập nhật lại cái sổ sổ miền Bắc của chúng ta mở thưởng ra ngày hôm nay cũng như là đưa lên cho anh em những cái à, phân tích những cái chia sẻ cũng như là những con số để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghệ trận đá bia hơi cho ngày mai ngày 19 tháng 12 năm 2020 anh em nhé và vâng thì à, Hoàng Hải rất là mong để là được sự quan tâm được sự ủng hộ của tất cả mọi người thì những anh em nào quý vị khán giả nào đang xem video của kênh cầu lô khung Hoàng Hải chuyên gia phân tích và chốt sổ của số miền Bắc. Ở đây thì hãy để lại cho Hoàng Hải một lượt like video cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nhé. Và thì à, không dài dòng không liên thuyên nữa thì bây giờ thì mình cũng sẽ à, <clears throat> quay trở lại với cái bảng mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Thì ngày hôm nay sổ sổ miền Bắc của chúng ta mở thưởng ở giải đặc biệt có bộ dạng 270, 54 và đồng thủ đề của chúng ta là 54 đúng không ạ? độc thủ đề 54 đề chạm 5 chạm 4 tổng chịu cho anh em và càng là càng khốc thì tiếp tục xin được chúc mừng cho tất cả những anh em nào ngày hôm nay đã chiến thắng được đấy là con độc thủ đề 54 ngày hôm nay ở sổ số miền Bắc ngày 18 tháng 12 năm 2020 anh em nhá đấy thì ngày hôm qua đề về đầu năm 50 thì ngày hôm nay tiếp tục đấy là bệt lại ở đầu năm của chúng ta đúng không ạ còn tới với những cái đầu sổ lô tô ngày hôm nay từ đầu 0 tới đầu 9 thì không có đâu nào cấm cả anh em nhá và tiếp tục câu lô hai nhảy có con 04 hai nhảy anh em nào còn 31 hái nhảy em nhé 48 hái nhảy đấy ạ Đúng ạ Và còn 97 tiếp tục rơi lại hái nhảy cho anh em Đúng ạ Thì ngày hôm nay còn những con sổ lô tô rơi lại cũng có 4 con lô tô rơi lại em nhé Và những cái đầu câu lô câu lô rơi lại thì của chúng ta thì ờ, ở đâu bộ của chúng ta có con 45 rơi lại em nhé Đấy Đầu 5 có con 50 này Đúng ạ 50 và 54 Đầu 6 có con 61 anh em nhé và đầu 9 có con 97 và 94 đúng không ạ 94 97 rơi lại cả thì ngày hôm nay cũng à, một ngày cũng rất là nhiều lô hai nháy và lô rơi rất là nhiều thì không biết anh em ngày hôm nay là như thế nào đấy ạ thì những anh em nào mà hôm nay được được may mắn được chuyển thẳng với những con lô con đê của số miền Bắc của chúng ta thì Hoàng Hải cũng như lô khung Hoàng Hải xin được gửi tới cho tất cả mọi người một lời chúc mừng nhá Đấy, chúc tất cả mọi người luôn luôn là giữ vững được cái sự may mắn của mình để nổi ra được cái chuỗi chuyển thẳng của mình được lâu hơn xa hơn và tương bừng rực lửa hơn anh ạ tuần ha <clears throat> tới với cái Đấy, dạ, thì mình sẽ à, Hoàng Hải sẽ quay trở lại với cái video ngày hôm qua với những con số mà đưa lên cho anh em tham khảo ngày hôm nay thì xem ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được những gì nhá đấy thì tới với cái video ngày hôm nay của cánh lô cung Hoàng Hải thì à, đã đạt được hai ngàn bốn trăm mười chín lượt xem và đạt được à, một lần like thì cũng rất là mong được sự quan tâm sự ủng hộ yếu quỷ của tất cả mọi người đi xem video của Hoàng Hải xem đến đây mà anh em nào chưa bấm vào nút like này thì hãy bấm vào nút like để động viên tinh thần cho đội ngũ soi cầu của lô không Hoàng Hải cũng như là Hoàng Hải để có những cho anh em những cái video thật là uh, tuyệt vời nhất nhé và cũng có rất là nhiều cái uh, bình luận trong bình luận để đóng góp ý kiến cũng như là uh, để uh, động viên tinh thần cho đội ngũ làm cánh cũng như Hoàng Hải thì cũng rất là chân thành cảm ơn và rất là mong được sự quan tâm nhiều hơn nữa của tất cả mọi người để cánh lô khung Hoàng Hải ngày càng phát triển hơn anh em nhé. Đấy, lô khung Hoàng Hải đã đạt được 788 lượt người đăng ký rồi thì con số cũng rất là đang ít, đấy, rất là ít thì à, cũng mong anh em đăng ký kênh để cánh Hoàng Hải ngày càng lớn mạnh hơn nhé. Thì à, tới với những con số mà ngày hôm qua đã đưa lên cho anh em tham khảo thì ngày hôm nay cũng rất là đáng tiếc anh em ạ. Thì à, đọc thủ lô của chúng ta 42 ngày hôm nay cũng không được may mắn này đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ chiến thắng duy nhất đấy là ở sau thủ lô là con 78 đúng không ạ? Con 78 cho anh em ở ờ, cầu sóng thủ lô con chạm đề và lô đuôi thì ờ, lô khung của chúng ta ngày hôm nay cặp 3 12 21 thì nuôi 3 ngày đấy là ngày 18 ngày 19 ờ, và ngày 20 thì cái ngày 18 ngày hôm nay nó chưa lỗ cho anh em rồi thì uh, hy vọng ngày mai anh em nặng nặng nặng tay hơn cho mình một triệu nhá đấy nổi trong ngày mai thì hy vọng cặp 12 21 này sẽ nổ tự tin cho anh em đúng không ạ còn à, ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay cũng là một ngày tương bừng trực lửa đấy, đúng ạ? thì những anh em nam ngày hôm nay tin tưởng lời sổ ở trên Zalo thì sau, thì đã chuyển thẳng con độc thủ lỗ đầu tiên ở giải G1 của chúng ta đây là con 86 rồi đúng không ạ đấy ở trên Zalo VIP thì những con số là đẳng cấp uy tín cho anh em phỉ sao cho anh em để anh em vào bơ. thì ngày hôm nay anh em đã chuyển thẳng con 86 cho anh em rồi thì rất là chúc mừng cho tất cả mọi người nhé còn à, bây giờ thì à, lô Công quan ngại sẽ phân tích và đưa lên cho anh em những con số để anh em tham khảo cho ngày mai ngày 19 tháng 12 năm 2020 anh em nhé Đấy, thì ngày mai đầu tiên ở đầu một của chúng, đầu không của chúng ta thì anh em có thể tham khảo đầu tiên là con 01 anh em nhé 01 và quật 06 ở đấu một của chúng ta đấy ạ. Đấy, <clears throat> Hoàng Hải đã bối vàng, đã tố màu vàng cho anh em tham khảo thì anh em nào mà kể với những con số ở cái đầu số nào mà trùng mẫu với Hoàng Hải thì có thể từ tí cho mình nhá. Đấy, đầu tiên là ở đầu một của chúng ta là con 01 và 06. Đầu <clears throat> đầu khấu của chúng ta là 01 06 đầu một của chúng ta để là anh em có thể tham khảo. Còn lô tô 18 và 19 anh em nhé. <clears throat> Trời lạnh, Hoàng Hải hơi bị bề dòng anh em thông cảm nhé à, đầu à, đầu một của chúng là con 18 và 19 đấy, đầu hai là con 25 28 đúng không ạ đấy, mọi người có thể tham khảo cùng hàng hải đầu ba của chúng ta có con kẹp 33 và 36 đầu 4 đấy là con 41 và cầu lô rơi 47 đúng không ạ 41 này con lỗ 41 này là nhịp của nó là 3 ngày em nhé và con 47 này thì là tần suất của nó ra nhịp thông hai ngày cũng khá là nhiều đúng không ạ đấy ra 4 ngày thông 3 ngày thông 2 ngày thông đúng không ạ đấy còn 47 lô rơi này cũng khá là cao tỷ lệ cũng khá là cao cho anh em con tới với đâu năm là con 58 nhé 58 và 59 thì con 58 này thì uh, nhịp của nó đấy là 4 ngày 5 ngày và 5 ngày em nhé đấy nhịp 5 ngày cho anh em và con 59 này con uh, đầu 6 thì anh em có thể tham khảo cùng với Hoàng Hải đấy là con 60 và con 64 đúng không ạ con ở đâu 7 anh em có thể tham khảo ở đâu 7 là con 7 con lô tô 71 và con kẹp lô tô 77 ngày mai anh em nhé. con ở đâu 8 là con 81 và 82 thì anh em nó trung máu ở đâu 8 thì có thể tự tin cho mình là con 81 82. con cuối cùng là ở đâu 9. đâu 9 của chúng ta đấy là con 90 và con 96. Thế đây là những con số mà Hoàng Hải đã đưa lên phân tích cho anh em để anh em cùng nhau tham khảo anh em nào thật sự trung máu kết câu kết kèo kết với những con số mà Hoàng Hải đã đưa lên ở đây thì có thể là có thêm cho mình được cái sự tự tin nhất định để anh em có thể vào tiền để anh em chơi vui văn nghề trên đã bị hơi trong ngày mai ngày 19 tháng 12 năm 2020 anh em nhé. Còn à, bây giờ thì Hoàng Hải sẽ đưa lên cho anh em cái bảng chốt sổ cho ngày mai ngày 19 tháng 12 năm 2020 dành cho những anh em mà cảm thấy đang bị cầu loạn số mà muốn chơi vui văn nghề trên đã bị hơi 50 ngàn thì có thể là cùng tham khảo với uh, lô khung Hoàng Hải của chúng tôi ở cái bảng sổ này nhá đấy đầu tiên là con đầu thủ lô đấy là con 58 anh em nhá đầu thủ lô 58 cho ngày mai và sóng thủ lô cặp 18 81 cho ngày mai anh em nhá con chạm D của chúng ta thì Hoàng Hải sẽ quay trở lại bắt chạm 4 và chạm 8 cho anh em và Hà Giang 12 sổ cho anh em đấy là cặp 48 4884 4554 4334 84 8998 10881 và 7887 các bạn. Đấy. 7887 cho ngày mai. Đúng không ạ? còn lô không của chúng ta là ngày 18 cho tới 18, 19, 20 vẫn tiếp tục là lô không 12, 21 cho ngày mai anh em nhé. lô không 12, 21 cho ngày mai anh em tự tin vào ngày thứ hai cho cho mình ạ. Đấy, nuôi ngày thứ hai cho mình tự tin. Còn đấy là những con số mà Hoàng Hải đã đưa lên cũng như là Hoàng Hải cũng như là đội ngũ soi cầu đội ngũ chốt số đã đưa lên nhanh cho anh em để anh em cùng tham khảo cùng chơi vui văn nghệ cho đá bể hơi. Nếu cảm thấy trùng máu anh em nhé còn không trúng máu thì có thể dừng lại với Hoàng Hải ở cái mức độ là tham khảo. Còn anh em nào cần những số chuẩn chơi to đánh lớn, sổ có tỉnh phí sáu giờ quay, đúng không ạ? Và khẳng định cho anh em những số ở trên Zalo là hoàn toàn đẳng cấp uy tín cho anh em, tự tin chơi to đánh lớn vào bờ hỗ trợ cho anh em vào bờ một cách là ok nhất thì hãy liên hệ qua số Zalo số, số chuẩn của kênh Lô Khung Hoàng Hải 0347 135756 anh em nhé. Và vâng. những cái sổ trên Zalo là khẳng định uy tín chất lượng và đẳng cấp cho anh em còn à, bây giờ thì à, Hoàng Hải xin được tạm ngưng video tại đây nhé và cuối cùng xin chúc cho tất cả mọi người quý vị khán giả cùng với gia đình của mình có một buổi tối thật là vui vẻ thật là hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui em nhé vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào chiều ngày mai ạ